trong bài giảng trưa nay chúng tôi uh, muốn cùng với các vị ừ, quay lại <clears throat> với một cái đề tài rất là phổ biến rất là phổ biến ở trong uh, giáo lý của mình có một điều là ừ, để giảng bài này chúng tôi phải kết hợp cùng một lúc hai bộ kinh đó là tăng chi ừ, và ừ, bộ Milinda Panha tại sao tôi nói phổ biến là bởi vì đây là cái bài kinh đây là cái giáo lý mà tôi nghĩ là tự ai ai cũng có nghe rồi ai cũng nghe rồi nhưng mà tự nhiên bữa nay đặc biệt ờ, đặc biệt là ừ, ờ, sau khi đóng lại cái râm ờ, intensive ngày chủ nhật là ờ, để chuẩn bị cho cái khóa ờ, học ừ, trực tiếp ờ, tại Thụy Sĩ tuần sau trong lúc mà chuẩn bị bài vở đó thì chúng tôi có nhớ ra một chuyện đó là nhiều khi mình học cái cao siêu mà đôi khi đó mình không có nhớ không có hiểu tới nơi tới chốt mà trong khi đó nếu mình quay lại những cái đơn giản á, mà mình hiểu nó tới nơi tới chốn thì nó còn tốt hơn ừ bài giảng này chúng tôi dựa vào trong ờ, chánh tạng và chú giải của bộ ờ, tăng chi cũng như là bộ ờ, Milan Panhe tức là Việt Nam gọi là bộ Tiên tôi nói về cái đề tài gọi là hạnh tu theo bốn đại ừ, hạnh tu theo bốn đại thì đa phần mình tưởng mình biết rồi à, đa phần mình tưởng là nghe cái đề tài mình tưởng mình biết rồi nhưng mà mình xét kỹ lên là cái cái biết mình đã tới chưa hạnh tu theo bốn đại là sao tức là theo trong a tỳ đàm ấy thì một nửa thế giới này là vật chất và một nửa nó là về tâm thức tức là danh và sắc ừ. và cái gọi là vật chất á, nói gọn nó chỉ là bốn đại thôi ừ, tức là từ mặt trăng mặt trời các vì sao tinh tú ừ, các thiên thể trôi dạt trong cái không gian vô tận cho nên chiếc lá một giọt nước ờ, một hạt xương thì tất cả đều gói gọn ở trong bốn đại thôi đương nhiên là bốn đại đất nước lửa gió phải được định nghĩa khác đi so với cái nhận thức à, và kiến thức của phạm phu chúng ta thì đất à, mà hiểu theo cái nghĩa mà, mà phổ thông ấy nó không có giống như trong ở thì đàm ở thì đàm đất chỉ là trạng thái thôi nó rất là trừu tượng đấy thì chỉ với định nghĩa đó, nó mới bao hàm được những cái trường hợp vật chất ừ, mà nó ừ, vi tế ừ, cho đến cực vi bất khả phân tiếng Hy Lạp gọi là atoma atomic là chia không được nữa theo trong Atidam thì một cái hạt bụi mà bay trong gió đó nó là một tổ hợp vật chất nó là một tổ hợp vật chất tối thiểu gồm tám thứ sắc pháp đó là đất nước lửa gió sắc khí vị vật thực tức là dưỡng tố ấy. thì ở trong à, khoa vật lý gọi là energy tức là năng lượng thì à, tổng kết lại đó thì đất á, nó chỉ là cái cái gì nó thuộc nó nó thuộc về nó có cái trạng thái cứng mềm à, nặng nhẹ thô mịn nhám không? cứng mềm nặng nhẹ mịn nhám thì cái đó gọi là đất nước ở trong a tỳ đàm định nghĩa nó là nó gồm những cái thuộc tính như là tan chảy ngưng tụ và kết dính đấy còn lửa là nhiệt độ dầu lạnh hay nóng ở cái mức nào thì tất cả các nhiệt độ thì được gọi là lửa và gió đó nó gồm các thuộc tính là xê dịch di động cái căn phòng và áp suất à, thì gọi là gió Ừ. thì định nghĩa Akidam là vậy đó thì với những định nghĩa như vậy đó thì chúng ta mới có thể thấy rằng bốn đại còn ở khắp nơi ừ. nó là một nửa vũ trụ và một nửa gọi lại là tâm thức nhớ nha ừ. thì tâm thức nó gồm có hai đó là tâm thiện và tâm ác à, đúng ra còn tâm phạm và tâm thánh nữa nhưng mà ở đây thì tôi chỉ nói tâm thiện và tâm ác thôi thì tâm thiện cái cấu trúc của nó vẫn là một cộng 13 cộng 14 một cộng 10 rồi à, tâm thiện là một cộng 13 cộng 25 còn tâm ác là một cộng 13 cộng 14 đó là công thức còn cái vật chất á, thì nó gồm có công thức là 4 cộng 24 thay vì nói 28 thì mình phải nói là 4 cộng 24 có nghĩa là bốn đại làm nền cho 24 thứ vật chất đi cùng với nó được sản sinh ra từ nó tôi đi một vòng để, để xác định một điều là bốn đại nó là một nửa vũ trụ nó là một nửa vũ trụ và chúng ta có nhiều chuyện để nói để hiểu để ghi nhớ ừ, về bốn đại một là chúng ta hiểu về cái bản chất cái vận hành cái cấu tạo của nó ừ. ờ, để thấy rằng những cái gì mà mình thấy gây gớm nhất không? mình cho là gây gớm nhất từ nhà cửa xe cộ tài sản nó chỉ là của tạm đây ừ, cái ờ. cái đó là cái quan trọng nhất cái thứ hai nữa hình ảnh về bốn đại đó nó là một cái gợi nhớ rất là quan trọng và đơn giản à, để chúng ta có thể ứng dụng vào trong đời sống của mình thì à, cái cái pháp cái, cái pháp tu gọi là theo thuộc tính bốn đại là sao rõ ràng bốn đại thuộc về vật chất mà mình tu theo cái hình ảnh của bốn đại là sao ở đây nó có hai trường hợp bà con gặp đầu dòng nha tu theo bốn đại nó gồm có hai trường hợp một à, là tu cho mình và hai là tu cho người ừ một cái cuộc tu hoàn hảo á, là phải có mình và có người yeah. cái sự vĩ đại của vị chánh đẳng giác ở chỗ là trong suốt cái thời gian còn là bồ tát thì ngài phát huy là triệt để yeah. cả hai cái lý tưởng này cho ta và cho người trong khi đã ở độc giác và thính văn ấy thì cho mình nhiều hơn cho người đấy cho mình nhiều hơn cho người ừ, nhớ cái đó mặc dù cho mình cũng đã là cho người rồi đó ờ, nhưng mà nó hạn chế còn đằng này thì ờ, một vị muốn từng một người muốn trở thành Phật ấy là phải coi cả hai cái chuyện cho mình và cho người nó quan trọng đều là quan trọng hết ừ, mới là trở thành Phật tổ trở thành cái vị gọi là cha lành của muôn cõi ừ, đặc biệt là chỗ đó khi thành Phật rồi thì ai ngày cũng thương người hữu duyên là ngày độ không có kể nơi chốn xa gần và đặc biệt là căn cơ nào ngày cũng thấy được hết và biết cái cách nói làm sao và để có thể độ được cho tất cả chúng sinh ừ, thì để làm để có được khả năng này thì trong suốt thời gian tu học ừ, học hạnh bồ tát thì ngài phải ừ, ngài phải lấy cả hai lấy cả hai cái lý tưởng tự lợi và lợi tha nâng nó lên ngang ngang với nhau dạ. cho nên trong kinh mới nói là cái, cái ý nghĩa của Phật đạo nó gồm có ba một đó là bút thách thacharya tức là hành trì để nhắm đến cái Phật quả cho mình thứ hai là nhà tất tattacharya có nghĩa là để ừ, hỗ trợ cho những người ừ, thân quyến và cũng như những người mà có công với mình trong thời gian tu học tu tập ba la mật và cái cuối cùng là lô lokatacharya nghĩa là cho tất cả chúng sinh kể cả những người không có quan hệ gì với mình hết Đấy. thì à, trong bài giảng sáng nay ừ, tôi sẽ lần lượt nói về các hành tu như đất hành tu như nước hành tu như lửa và hành tu như gió như đây có nghĩa là chúng ta căn cứ vào những cái thuộc tính ừ, của từng từng thứ ừ, mà xem nó là cái điểm gợi nhớ cho cái chuyện tu học với mình ừ, tu như đất làm sao thì ở đây à, tu như đất nó có hai trường hợp như nước cũng có hai trường hợp lửa cũng có hai trường hợp và gió cũng có hai trường hợp hai trường hợp đó là như tôi vừa nói à, tu cho mình mà tu cho người tu cho mình là sao trường hợp thứ nhất là trường hợp ờ, tu như đất tu như đất mà cho mình đó là sao có nghĩa là có được một cái nội tâm kiên định yeah. nội tâm định không có bị xê dịch dời đổi đất thì muôn thở nó là đất ừ, đất nó muôn thở là đất ừ. ờ, dầu cho người ta có đối xử với đất đó là sao thì đất nó cũng không có vì vậy mà nó có phản ứng khác nhau nhớ nha không buồn không vui à, không thương không ghét thì cái hạnh tu như đất cái cái cái khía cạnh đầu tiên là tu cho mình nghĩa là có được một nội tâm kiên định trước mọi cái cảnh đời ừ, trước mọi cảnh đời ừ. và như rất là nhiều lần tôi nói cái hạnh tu như đất nó có nhiều điểm đặc biệt lắm có lúc chúng ta tu chúng ta phải giữ cái tâm mình nó như cái, cái mặt đất có lúc chúng ta phải tu chúng ta giữ cái tâm mình nó như là cái nền gạch đất với gạch nó đều là đất hết không cái đất nung cái đất tươi đất sống thôi nhưng cái nào cũng là đất hết. nhưng mà tại sao có lúc mình phải tu như là đất như cái mặt đất cái đất tươi có lúc tu như là đất nung tại sao vậy tu như là như là cái sàn gạch tại sao vậy tu như cái miếng đất tươi đất tươi ngày đất chưa có qua nung đốt ở một cái nhiệt độ nào hết này gọi là đất tươi có nghĩa là mặt đất đó, dầu mình có đổ rác lên trên đó thì nó cũng không có vui không có buồn à, cái đó thì bà con hiểu bây giờ mình có ờ, tưới tẩm bông hoa trang hoàng đó thì nó cũng không vì vậy mình nó vui đấy là một khía cạnh của đất nhưng mà ở đây tôi muốn nói thêm một cái cạnh nữa đó là khi mình tu mình đôi lúc phải giữ tâm giống như cái nền đất tươi là sao tôi nói hoài ở nhà quê Việt Nam ấy, nó những người nhà nghèo ấy, cái nền nhà của họ nó chỉ là đất thôi chứ không có tiền để tráng xi măng hay là lót gạch và cái điều đặc biệt á, là vì cái nền nhà bằng đất cho nên á, là người ta chỉ dọn rác trên đó thôi ừ, dọn rác tuy như có ờ, miếng giấy hay là bịch ni lông hay là cái vỏ chai gì đó họ thấy cái gì mình nó bề bộn họ về chọn chứ còn cái nhà bằng đất nó có đặc điểm thế này nó kỵ rác chứ nó không có kỵ bụi là vì sao là bởi vì bụi và đất nó là một <laughs> nó đặc biệt cái đó à, khi ai có nhà đất thì biết trên một cái nền đất thì mình chỉ quan tâm đến rác chứ mình không quan tâm đến bụi bởi vì bụi nó có rất là đất thì mình cũng biết cát bụi mà nằm trên đất không sao hết bởi vì tụi nó là một family là một gia đình yeah, một family một group à, mình cho nên nhà cái nền trên nền đất là mình chỉ dọn rác thôi chứ còn mà ngoài ra là bụi nó không sao hết thì có lúc trong đời sống này là mình phải có cái nội tâm giống như là cái nền đất vậy ra có nghĩa là cảnh đời bao nhiêu thứ bụi đời mình đổ được đó nó cũng không làm cho đất cho cái nền đất bị ảnh hưởng đó. còn tại sao và có lúc mình tu như nền gạch đặc điểm là như thế này trên cái nền gạch bóng càng sạch càng bóng chừng nào đó thì chúng ta càng dễ phát hiện càng dễ phát hiện ra những cái bụi những cát trên đó thì đời tu cũng vậy nói trong cái hạnh nhẫn hạnh xả đó trong trường hợp cần nhẫn cần xả đó thì chúng ta phải giữ cái tâm nó giống như cái nền đất vậy đó. nhưng mà trong cái chuyện gọi là cảnh giác trong cái chuyện phòng hộ trong cái chuyện thu túc lục căng ấy thì cái tâm nó phải giống như cái nền gạch bóng vậy đó có nghĩa là có một tí gì là phát hiện ngay ừ, có một tí gì là phát hiện ngay mình không có tu tập tuệ quán mình không có sống chánh niệm không thì mình không có ngờ được là cái tâm của mình nó đầy bụi hết trơn mình không biết nhưng mà khi mình sống chánh niệm khi mình tu tập tuệ quán tứ niệm xứ thì lúc bây giờ mình cái tâm mình nó giống như một cái nền gạch bóng vậy đó có một chút gì đó mình biết liền Đấy, có một chút gì đó mình biết liền ừ. biết đây là ngã mạng nè biết đây là bụng xỉn nè biết đây là ganh tị nè biết đây là sợ hãi nè biết đây là tức giận nè à, biết đây là ghen tuông biết nhưng mà để thấy được cái đó, đó là cái tâm mình nó phải giống như cái, cái nền gạch bóng rồi đó nền gạch sáng sạch phải không? Ừ cho nên cái chuyện đầu tiên tu như hạ hạnh tu như đất ấy, là vậy đó tức là tu cho mình đó, là mình phải nhớ tu cho mình là mình phải giữ cái tâm giống như một cái nền đất khi cần nhẫn cần xả và nên, giữ cái tâm như một nền gạch bóng là khi nào cần thu thúc cần cảnh giác với phiền não không ừ. thì đó là trường hợp một tức là tu như đất mà cho mình còn tu như đất mà cho người làm sao theo bộ Milena Benha đó thì cái hành tu như đất mà cho người là làm sao có nghĩa là mình phải có cái khả năng che chở ờ, cho người khác mình có khả năng làm điểm tựa cho người khác này nhiều người trong râm này nghe giảng như vậy sẽ quay lại với cái mặt cảm tự ti của mình nói rằng tôi nghèo không tôi già tôi bệnh tôi yếu tôi dốt thì tôi làm sao tôi làm điểm tựa cho người khác được sai sai sai bét không có ai trong cuộc đời này mà không có khả năng giúp cho người khác phải nhớ phải chết cũng phải nhớ cầu đó không à, tôi còn nhớ cái chuyện này là tôi xúc động lắm là cho tôi phép tôi giấu tên tôi đang kể chuyện một người cư sĩ và một vị hòa thượng bắc tông không? một vị cư sĩ nam tông và một hòa thượng bắc tông một vị hòa thượng bắc tông ở nha trang ấy à, người huế nhưng mà nha trang giờ tịch rồi ngày đúng là ngày người quế nhưng mà sau 85 thì, thì cũng tình hình đất nước đó rồi ngày cũng trôi dạt rồi cuối cùng là tóc của nhà trẻ ngày bị bệnh đó là ngày lâm trọng bệnh tưởng chết rồi thì coi như là huynh đệ học trò rồi các nơi về thăm và cũng rất khổ lắm các vị biết từ Sài Gòn ra đó là phải là một ngày một đêm các biết không Sài Gòn Nha ra có 500 cây rồi đi ngày một đêm là sao là xe nó khó lắm, khó lắm. Ừ, khó lắm. đi xe rồi xe hư rồi xe mà nó chở đầy đồ đạc rồi nó bị công an chặn sẽ bắt đồ lậu gì lắm lâu vậy đó mà tới thăm rồi được có người đem tới nhà này được có đâu có hai ký nếp thăm bệnh đó mà nghèo đến mức chỉ cho được hai lít nếp có người cho ngày được mấy chai dầu gió có người thì cho ngày mớ rau cải củ quả gì đó có người thì chơi thì nhín nhín cho tí tiền thì khi đem ra thăm ngày đó thì ngài nói câu này quý vị thấy tôi mà một ngày từ sáng tới tối tôi hấp được nửa chén cháo là tôi đã giỏi tình trạng của tôi bây giờ nó tệ lắm nhưng mà bà con cho bao nhiêu tôi cũng mừng tôi cảm ơn hết bà con thấy không đó, đó, đó. cái đống đó, dầu gió rồi rau cải gạo nếp gì đó thấy không đó bà con biết mà tôi một ngày hấp có nửa chén cháo mà bà con thấy tôi nhận hết rồi thứ nhất là tấm lòng của bà con của anh em huynh đệ về thăm nhưng mà cái quan trọng là chung quanh cái khu vực này là rất nhiều tăng ni phật tử đồng bào họ cũng bệnh họ cũng đói như tôi vậy đó. không cho nên nó là bà con nó thiệt với bà con mà cho bà con đừng có người hiểu lòng chứ ông bệnh ông nhận mấy này là cái gì không tôi nói thiệt bà con vừa biết mất một cái rồi là mấy cái này được phân phối ngay trong ngày ừ. thì cái câu chuyện nó dĩ nhiên cho một người đệ tử kể lại ở trên internet nhưng mà cái mà tôi học được ở đây có nghĩa là một cái thân già ờ, tàn phế ờ, gần chết mà có ai ngờ lấy cái uy tín của mình lấy cái phước riêng của mình lại làm điểm tựa cho người khác có ai ngờ được một cái ông bây giờ đừng kêu bà thượng kêu ông cụ đi một ông cụ mà tàn tật phế ừ, gần như phế liệu vậy đó mà vẫn là điểm tựa cho rất là nhiều người đấy rồi chưa hết còn nữa ngài rất giỏi tiếng hán ngày nằm thôi thóp thôi thóp vậy đó cứ mà học trò nó thấy khỏe khỏe nó vô nó hỏi thì ngày đêm kiến thức một đời ngày đó ngày dạy ngày đâu có nói nhiều ngày nói kiểu mà thôi thóp thôi thóp vậy mà cũng gặp chữ khó hỏi cho nên suốt thời gian nằm bệnh đó là 9 tháng trời mà tới lúc ngày lanh rồi ngày đi về quế mỗi lần ngày kể lại thì vui lắm ngày nói 9 tháng đó tôi làm việc nhiều hơn 9 năm tôi khỏe <laughs> bởi vì chín tháng đó có ai ngờ tôi nằm mà tôi dạy học không không ai ngờ có ai ngờ 9 tháng đó mà tôi nuôi biết bao nhiêu là tăng ni có ai ngờ không, ai ngờ mà tôi hồi khỏe rồi ai nuôi đâu khỏe rồi về quế thì ok thì bất tử ngày thì cũng đem cơm vô vậy thôi chứ còn có ai cho như nhờ cái bệnh đó nhiều lắm nhờ bệnh đó, rồi thuốc men đồ ăn thức uống cho rồi nhờ vậy nó mới dạt ra cho cái đám cái mà cái đám mà không có uy tín không có tiếng tâm đó, nhờ vậy nó ké cho nên tôi nói lại lần nữa đừng bao giờ nghĩ đấy, đừng bao giờ nghĩ là là là mình bệnh mình già mình nghèo mình dốt cũng giúp ai sai khi mà anh có cái lòng của đất anh có cái lòng chở che đó thì tự nhiên đó, anh làm được nhiều chuyện ờ, có ai biết được những cái người phụ nữ Việt Nam gầy gò tông teo dốt nát mù chữ với cái đòn gánh trên vai nuôi chồng học tập tù tội nuôi cái đám con cái năm bảy đứa nuôi tút lúc đã vậy được tìm cách gửi tàu cho đi vượt biên đấy chứ ờ, ghê ghê đó đấy biết là có cái lòng thôi khi có cái lòng đã làm mặt đất để chở che cho người khác nó làm được nhiều chuyện hay lắm thì nãy bây giờ tôi nói tôi muốn kể chuyện một, một cái bà cư sĩ Việt Nam mà có mấy đứa con mà trong đó có đứa trời nó nghèo nó, nó nghèo sát sơ giúp bao nhiêu nó cũng lỗ cũng mất hết trơn bị gạt có đầu tư ngu có rồi nhà có những cái chuyện này chuyện nọ phải tiêu xài có cuối cùng là giúp bao nhiêu mà có lần bên nằm bệnh mấy đứa con trong đó con đứa nước ngoài có đứa ở trong nước nói chung hầu hết là khác bốn năm đứa vậy. mà trong đó có cái đứa đứa, đứa, đứa một đứa bị út hơn giữa vậy đó mà nó tôi nói nó khổ mà cứ bả ngã bệnh vậy đó là mấy đứa kia nói về nó nuôi bả lo bả ừ. <laughs> gửi tiền thì cứ cứ bả bả chích rồi cứ chích ra một phần cho cái đứa mà kỳ kỳ đó cũng trời thương sao có lần nó bị bệnh thì thằng này nó nó nó, nó có được cái tiệm sửa xe mà cái tiệm đó là đi ra từ cái số tiền mà mấy đứa con nó giúp cho bà dưỡng bệnh à, mà bà giấu bà giấu không bà giấu bà giấu và cứ ráng kia cớp một chút một chút một chút vậy đó mà sao đó mà đứa con nó coi như nó lỗ lã bao nhiêu đợi cuối cùng nó có được tiệm sửa xe bây giờ cũng ăn nên làm ra bây giờ ngon rồi bây giờ đứa con rất là ngon ừ. thì mình thấy một cái thân già còm cõi mà ráng dùng cái xác của mình phải xài cái xác là đúng hơn chứ bà đã là hết phim rồi nhưng mà dùng cái xác của mình dùng cái hơi tàn sức kiệt của mình để mà giúp con Đấy. rồi các vị có đọc cái, cái, quyển mà thoát vòng tục lụy của uh, tác giả từ vân mà hồi từ quán độ dịch uh, dịch sang tiếng việt ấy thì quốc sư Ngọc Lâm Ngọc Lâm quốc sư đó cả đời tiếng tâm lừng lẫy từ hồi trẻ về lớn tuổi được vua gọi là triệu tỉnh vào cung là quốc sư nhưng mà trước khi tích ấy, thì quốc sư chọn đến một cái ngôi chùa nó tồi tàn mà hẻo lắm không nghèo rất tả tơi ở vùng vô nông thôn xa vắng quạnh hiu để mà bỏ xác thì mà cái ông ông trong đó ông đâu biết gà là ai tới lúc mà ông biết được rồi rồi hồn dưới lên mây có nghĩa là cái chùa ông từng là cái chỗ tạ túc cho một cái ông tăng già mà nghèo sơ sát không? ông nói chính là quốc sư đã dùng cái nhục thân của mình ấy để mà trùng tu cái ngôi phạm vũ đó ghê mà ông già bây giờ dẹp cái quốc sư qua bên lúc này hết quốc sư rồi nhưng mà nó là ông dùng ngày dùng cái, cái cái hơi tàn sức kiệt dùng cái tấm thân còm cõi mà vô dụng phế liệu của mình Đấy. để mà làm một việc cuối cùng trong đời đã thấy chưa khi các vị có cái lòng đấy thì đừng có nói với tôi là dốt là nghèo là xấu là bệnh không không không trật hết tất cả đều trật các vị thấy nãy giờ tôi kể toàn là cái thứ si cà que không không cái thứ mà gọi như là, là phế liệu không đó nhưng mà mình biết tận dụng cái phế liệu đó đấy thì mình cũng có thể giúp được cho thế giới cho cuộc đời nhiều lắm quý vị nha và tôi nói rất là nhiều lần Đấy, tôi nhắc lại câu nói của bà bà bà Teresa bà nói nếu mà không làm được việc lớn không thì ít ra cũng làm được cái việc nhỏ bằng cái trái tim lớn đừng có nghĩ là cái việc làm việc thiện của mình làm trong bóng tối trong cái sự lặng lẽ kính đáo thầm mọi người biết sai sai đời của tôi cái đầu của tôi là tam bảo rồi thầy tổ huynh đệ chư tăng phật tử những người mà tôi tôn kính không nhưng mà các vị có ngờ được đó, các vị có biết được có nhiều cái tấm gương sáng mà đã, đã đi vào đời của tôi vào tim của tôi vào óc của tôi vào tâm cảm của tôi lại là những người phụ nữ vô danh đó. các vị đâu có biết đó đâu có biết ngày xưa đó tôi đi học ở chùa Dạ Lam Dạ Lam Quảng Hương người dắt có cái gia đình đó thì xa quá tôi đâu có về chùa được thì gia đình nó biết gia đình nó nghèo lắm gia đình nó thôi giờ nó nhà con nó sát bên Quảng Hương kia về sẽ ở đi nhà có gì sẽ cái đó mà nhà nghèo lắm bây giờ cái bà mà mờ tôi mới chết rồi ung thư phổi phải chết ngắt rồi mà đứa cháu bây giờ thì còn có Sài Gòn ở nhà tôi nói con bà cụ 90 tuổi mà coi như là nói ra thì bà con hiểu lầm mà con nói chắc tại siêu được vậy rồi siêu, khen không phải tôi thấy đặc biệt 90 tuổi mà chắc thương con cháu nghèo rồi sao bà ráng mà không có bệnh bà khỏe lắm bà mới minh mẫn lắm mỗi lần tôi đi học ở bên Già Lam về đó bước vô cửa là bà đứng lên liền chào sư sư mới về sư rửa mặt ra tụi nhỏ dọn cơm mà các vị nghe các vị tưởng sang cái nhà nó khổ một ngày như vậy là phải gói cho được 200 cái bánh ít bánh ít à, tức là tối chỉ chập mắt có chút xíu thôi là ba bốn bạn thức dậy để gói cho được 200 cái bánh ít mỗi mối cho người ta mỗi ngày thì bán được 200 cái bánh ít gõ rồi mới chia ra điện nước rồi nuôi bà ngoại bà ngoại là cái bà chín chục đó rồi có phần của tôi nữa mà tôi ở đó cảnh lâm trời đó thấy không tấm lòng của người ta vậy đó thương lắm ừ, thương ngày mới gói 200 cái bánh ít tại đất Sài Gòn đó quý vị tại đất Sài Gòn đó là cái gương cái gương cái ồ thì ra họ vô danh như vậy đó nhưng mà họ là Bồ Tát đó. Ờ, ờ, ờ, vô vị chân nhân đó tôi nói thẳng lòng chứ không phải là dùng chữ nghĩa sáo rỗng là, ừ, ừ, cao siêu ngôn từ quảng cáo mà đó là thật sự đó là chân nhân đó là vô vị chân nhân có nghĩa là một cái bậc chân nhân mà không có tiếng tâm không có để lại cái gì hết mà đi chùa biết thân lắm lủi tuổi lủi tuổi đi cửa sao thương lắm tới giờ con ta thương ta cho ăn xong nó lại phật xong rồi lẻn lẻn đi về tôi biết thì tôi cũng thân gia đình nó lắm tôi biết hai gì cháu biết biết thân lắm biết thân lắm người ta vô chùa với nghi nó có cơm ăn với hai thầy trai rồi cháu bữa nào ta có cơm hộp ta phát thì thì, thì đứng gần gần người quen họ kêu họ đưa còn không thì hai người cháu lẻn lẻn ra ngoài đó ra ngoài chờ ừ, hãy nếu mà lễ xong đặc biệt vô thích nhà pháp nghe xong rồi về ờ, rồi xong rồi lẻn lẻn ra ngoài nó có mấy lần tôi biết thương lắm đặc biệt đúng là vô vị chân nhân ừ. cho nên đừng bao giờ mình nghĩ rằng tôi nghèo tôi già tôi bệnh tôi dốt tôi xấu rồi tôi không có giúp được ai sai nãy giờ tôi nói toàn là phế liệu không ừ. cho nên ấy, à, tu hạnh tu như đất nó có hai trường hợp tu cho mình và tu cho người à, tu cho mình là là cái hạnh nhẫn hạnh xả này à, là cái hạnh tu thúc là, là hạnh tu như đất còn hạnh tu như người cho người có nghĩa là tu như đất mà cho người có nghĩa là trở thành cái điểm tựa ừ, các vị biết trong các thứ thiên tai tôi sợ cái thiên tai này nhất động đất bởi vì bão tôi có chỗ tôi trốn lục thì cái kẹt tôi còn bu ngọn cây được không? rồi ờ, núi lửa thì tôi chịu khó chạy xa xa chút không núi lửa bão tố lũ lụt cái gì tôi cũng có cách hết nhưng mà động đất rồi tôi chịu thua bởi vì đất nó là điểm tựa sau cùng mà bây giờ nó chơi mà nó lắc một cái thì thì em xin là chịu chết đất mà có về <laughs> gì tôi bay lên trời nha quý vị mà thậm chí sân bay nó cũng cũng không quớt nữa mới ghê chứ sân bay nó cũng không quớt nữa đấy cho nên nó là trong các thứ mà tai nạn mà thiên tai đó là tôi ớn nhất ớn chế đậu là cái ông mà là ớn chế đậu á là cái ông mà là động đất cái ông đó là vô vương đấy. cho nên nó tu như đất mà tôi cho người đó có nghĩa là làm điểm tựa cho mà tôi nhắc lại bất cứ cái gì ta có dầu là hơi tàn sức kiệt mà nếu ta có tấm lòng của đất của mẹ đất đấy thì ta hoàn toàn có thể làm được cái gì đó cho người khác đấy bậy bạ ngu xuẩn nhất là tự sống bằng cái tinh thần tiểu thừa mặc cảm tự ti cái đó đúng là tiêu nha bệ chủng mạ khô giống tuổi khi mà không có tự thấy mình có thể giúp cho người khác anh có lòng không cái này anh có lòng thì tôi hứa với anh anh anh đuôi mù câm điếc tàn tật què cục anh vẫn giúp cho người khác được thậm chí anh thấy con chó mà nó con chó nó thua con người mà khi mà nó là nó có lòng nó thương chủ rồi nó vẫn giúp cho người chủ được lấy mình thua con chó không con chó đó mà còn giúp người chủ mù đi qua đường được mà quý vị nó còn canh giấc ngủ cho người chủ ăn mày được mà quý vị không tôi nói nặng lời nhưng mà để chi tôi nói rốt ráo đó. mình có mà mình thua con chó hay sao mà con kia nó còn giúp người ta được mà đấy cho nên cái cái hạnh tu như đất nó có hai trường hợp là tu cho mình và tu cho người là như vậy đó ừ và cái trường hợp thứ hai đấy là anh tu như như như nước cũng có hai trường hợp đó, tu cho mình và tu cho người thì à, trong à, tăng di nó tu như nước là sao có nghĩa là bây giờ mình có đổ đồ dơ xuống nước thì nước cũng vậy mà mình có đổ, đổ nước hoa rải bông xuống nước thì nước cũng vậy mình bơi lội trong đó hay là mình tiểu tiện trong đó mình xúc miệng trong đó mình bài tiết mình phóng quế trong đó thì nước nó không có buồn không có vui không có buồn có vui một cái hình hài mỹ nhân mà ngâm trong nước thì nước cũng vậy mà một thằng cùi ghẻ lỡ một đứa bé mình mẩy đầy phấn nước tiểu lọt cái đó thì nước cũng vậy ai nước cũng chứa hết này đặc điểm của nước nước không có buồn vui nước có buồn vui nước không có thích và ghét nước không có phân biệt này và cái đặc điểm của nước là sao nước vốn không có hình thể cố định này nó ở đâu thì nó mang hình thể cho đó tùy duyên nhưng mà nó bất biết cái hay của nước là nó tùy duyên mà nó bất biết đấy mình bỏ vô cái chậu mình vuông thì ok thì nó cái thành khối nước vuông mình bỏ vô cái chậu tròn tròn thì nó là khối nước tròn bỏ vô cái chậu hình oval thì nó thành oval à, mình bỏ vô cái chậu hình khối hình lăng trụ thì nó hình khối hình lăng trụ chỉ vậy thôi đấy nó tùy duyên đó nhưng mà nó bất biến đặc biệt của nước thì phải này thì cái tu như nước nó có hai trường hợp một là mình tu cho mình và hai tu cho người thì tu cho mình là sao là mọi tình huống không phân biệt ghét thương không phân biệt đối xử Đấy. và cái thứ hai nữa là tùy duyên nhưng mà bất biến đó chính là bản chất của nước Đấy. tình huống nào cũng tu học được hết ừ, tình huống nào cũng tu học được hết tôi nói bao nhiêu lần tôi không còn nhớ nữa đó là nói ra nghe nó đạo đức giả nhưng rất tiếc đó là sự thật Đấy. đó là tình huống nào cũng là cái thuận duyên để mình tu học được hết trước cái đắng và cái ngọt của cuộc đời nếu mà nói rằng phải ngọt mới tu là chết là bởi vì đời này đắng nhiều hơn ngọt và liệu khi mà gặp ngọt mình có tu nổi hay không à, cho nên cái chuyện mà cho rằng ngọt tôi mới tu đắng tôi tu nữa đó là một cái chuyện rất là bậy bạ phải nói rồi và cái chuyện thứ hai nhiều người không có tin à, khi mà nghe nói rằng ngay nghịch cảnh chính là thầy của ta đó nhiều người nói cái câu đó có lẽ là do ông nào nổ hoặc cái câu chắc của thánh nói không câu này rất là giá trị năm nay tôi 53 tuổi tôi nghĩ rằng tôi có quyền để xác định rằng tôi tuyệt đối tin câu đó cái câu mà nói rằng uh, nghịch cảnh là thầy khó của thầy, thầy giỏi của ta tôi, tôi tin những cái gì mà tôi có được trong đời sống của tôi ừ, thì rõ ràng nó đi ra từ nghịch cảnh nhiều hơn cái thuận duyên mà ngọt ngào êm ái thưa quý vị như vậy Đấy. vấn đề là mình do mình tận dụng đó không tôi tôi nói cho chị nhỏ nhỏ thôi nha là cách đây 12, 12 12 năm về trước ừ, 12 năm về trước ờ, hòa thượng hậu giác ờ, đương nhiên là vua vua vali lúc hòa thượng cũng bắt đầu bệnh rồi hai năm trước khi bắt đầu vua là vua vua tiếng phạn đấy rồi okay, đến ngày mệt ngày lúc tôi đang có thụy sĩ ngày gọi phone từ mấy ngày đó luôn bữa nào rảnh thầy muốn đọc giáo viên dịch cái bài kinh Krimananda lúc thầy bắt đầu bệnh thì chú ý bài kinh đó chú ý chú ý bài kinh đó. thầy biết một cái bài kinh hồi thầy còn bé là nhưng mà bắt đầu đặc biệt là muốn coi nó giống như là quyển thiền phổ cái tập thiền phổ coi nó là bủ bối phòng thân lúc mà mà xế chiều đó thì thầy đặc biệt chú ý bài kinh bởi vì sao vì bài kinh đó là cái bài kinh mà là một cái pháp thoại mà Đức Phật ngày đặc biệt ngày dạy như ngày nay để mà đến à, đọc lại cho tôn giả Krimananda nghe lúc có tôn giả đang làm trọng định thì nội dung của bài kinh đó là cái gì là tỷ kheo nội dung nó như thế này là gồm các cái pháp quán niệm mà một người khỏe hay là người bệnh người già hay người trẻ đều phải luôn luôn ghi nhớ 10 cái điều quán niệm đó chẳng những quán niệm mà còn phải xem là điều tâm niệm nữa à, đó thí dụ như cái điều đầu tiên là vị tỳ kheo trong bất cứ lúc nào đi đứng nằm ngồi trong phố hoặc ngoài làng trên rừng hay trong núi thì cũng thường xuyên tâm niệm rằng ừ, sáu căn sáu trần là vô thường Đấy. hoặc là cái điều quán niệm nữa là sáu căn sáu trần là vô ngã do các duyên mà có do sự hội tụ tổng hợp của các điều kiện các thành tố mà nên à, ở đây không có ta không có người không bị không thử à, buổi đầu nghe giống như là két nhưng mà cứ thường xuyên đọc như két vậy cũng được nó thường xuyên tâm niệm tâm niệm như vậy à, thì lâu ngày nó thành ra của mình khi nó là của mình rồi thì tối thiểu cũng là á thánh á thánh là sao ta hoa hậu ấy, là người đẹp nhất còn á hậu là xích xém tí nữa là thành hoa hậu rồi nhưng mà nó kém tí ti gì đó cái gì trong ứng xử đấy trong ứng xử hay là trong trang phục nó có tí ti trục trặc gì đó gọi là á hậu giống như á thánh vậy ừ. đấy. thì ờ, tối thiểu là á thánh nghĩa là sao nghĩa là giàu không phải là thánh nhưng mà mình có thể bình tâm trước những cái hoàn cảnh trái ngang nghiệt ngã của đời sống các vị nghe các vị có tin các vị nghĩ trội sao mà mình mình khổ mình phải niệm quán âm niệm di đà niệm phật thích ca mâu ni niệm ba đời mười phương chư phật bồ tát long thần hộ pháp tiêu long bát bộ vô long vũ bá chứ bắt gì mà mình mình mình, mình, mình niệm mấy cái đó nó giúp được gì yên tâm hay lắm cái đó là tiên dược nó là thần chú đại minh chú đại đại minh chú ừ. cứ thường xuyên cái niệm hoài như vậy sáu căn sáu sáu sáu trần là vô ngã vô thường mọi thứ do duyên mà có rồi cũng do duyên mất đi ừ, không có ta không người không bị không thử cứ nhớ như vậy đó niệm suốt gọi là cái pháp quán niệm nữa đó là niệm thân này làm ổ bệnh từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài không bệnh này là phải bệnh kia ừ, khó có ai trên đời này không ừ, có ai trên đời này mà không bệnh và hiếm có cái người nào mà có thể chết đi mà không vì một chứng bệnh nào đó cực hiếm cực hiếm 99,9% là đời sống là phải luôn luôn bệnh và hầu hết là đều phải vì bệnh mà chết này phải nhớ như vậy còn điều quan niệm nữa là thân tâm này nó ổ bệnh à, nó ổ một xin lỗi ổ ổ bất bất tỉnh đấy có nghĩa là từ trên xuống dưới từ từ trên xuống dưới đâu mà nếu mà không được tắm gội không được chăm sóc vệ sinh thì mình còn gớm mình nói gì là đừng nói đó là mỹ nhân hay là thằng cùi không thì đó là những cái quan niệm thì tôi nói lần nữa thầy hộ giác của tôi thầy biết bài kinh từ hồi lúc thầy còn bé bản thân tôi tôi cũng biết bài kinh đó từ lúc tôi còn trẻ Đấy. nhưng mà không biết là biết cho vui vậy thôi nhưng mà khoảng vài năm đó là đây nó có nhiều cái dấu hiệu lạ trong người ví dụ như ngày xưa đó mình ăn cái bảy bảy mình đau mình đau bụng đau bụng mà tôi chảy cái kiểu đau đó mình biết rằng quá nó đau mấy chục năm nó đau mà đau đến đi tôi chảy nó khác còn bây giờ nó đau lạ lắm nó đào giống như ai lấy kim này chăm mà chăm uh, nhiều nó làm việc giải phát chích, chích, chích, chích, ngừng hết cái lát sau có nó chích, chích, chích, chích, nên cái mà lấy kem chích chích chích, chích là cái ngừng tôi nghĩ em lấy ung thư trời ghê đó rồi nó có nhiều cái lạ lắm thí dụ như là uh, tim hồi đó mình không mình đọc sách hoặc là mình nghe nói mình nghe nó bị bị tim nó mệt mình biết sao nhưng mà tuổi này tôi biết tôi chính thức phải nói tôi biết coi như là nó nó nó nghẹn ngang vậy đó ừ. nó nghẹn ngang vậy nhiều người hiểu lầm khi nghe tôi giảng về tình trạng sức khỏe của các vị tưởng chặt tôi đi gọi tình thương phải tôi phải đem cái thân cùi này ra để nói với vị các vị mới tin chứ bây tôi nói ông tư và tám ờ, ờ, trương tam lý tứ ất giám các vị đâu có tin phải lấy cái thân này là mới tin nó ghê lắm bởi vì sau cái tuổi 50 đó là bắt đầu nó nó phải chuẩn bị đấy nó phải chuẩn bị để mà nó đi mà thì như vậy mình thấy cái nghịch cảnh nó là một điều kiện để tu rất tốt thời trẻ mình gọi là mình tự mãn với sức khỏe về tuổi trẻ của mình Đấy. nhưng mà về lớn tuổi đó thì chỉ riêng cái mặt sức khỏe rồi chưa hết những cái thị phi những cái điều trái ngang trong đời sống mà nhỏ lớn mình không từng biết là khi dấn thân vào làm việc đại chúng mình va đầu vào những cái động trời đó. đấy thì lúc đó mình mới thấy chính những cái đêm mà mất ngủ ấy, cái gì đã cứu mình cái Phật pháp mình xưa giờ mình biết như con vẹt con két bây giờ mình phải làm sao mà nó lại mới có thể là cái điểm tựa cho mình lúc này thì không có ai cứu được mình lúc này hết không cha không mẹ không thầy không tổ không huynh không đệ không ai giúp được mình lúc này lúc này chỉ có cái Phật pháp mà mình đã biết vấn đề là mình biến nó từ một cái chiếc lá ở ngoài vườn ấy mà biến nó thành ra là một chén thuốc để mà uống biến nó thành một viên thuốc để mà uống biến biến nó thành một cái mũi thuốc để mà chích biến nó vào thành một cái chai serum để mà, mà truyền vào máu đấy biến nó thành cái bình oxy để mà thở cái đó mới là chuyện khó chứ hồi xưa giờ Phật pháp mình học nó chỉ là chiếc lá ngoài vườn thôi bây giờ mình làm sao mình extract nó mình chiết xuất nó để nó thành thuốc uống thuốc chích cái đó mới là vấn đề này nhớ nha cho nên cái nghịch cảnh nào đó, nếu mà biết tận dụng thì đắng ngọt đều là cơ hội để tu học và tôi nhấn mạnh là lần nữa đời sống này đương nhiên là đắng nhiều hơn ngọt vì sao vì một lẽ rất là đơn giản cái ác mà nó nhiều cái thiện Đấy. cho nên cứ đẻ ra là đắng luôn luôn nó nhiều cái ngọt này mà chính cái đắng đó, kinh nói với mà tôi nói cái Phật như vậy này các tỳ kheo bản chất thế giới là đau khổ nhưng chính cái đau khổ đó nó giúp cho người ta mới nghĩ đến chuyện thoát khổ uhm, nhớ nha bản chất thế giới là đau khổ nhưng mà chính cái đau khổ nó mới là giúp cho người ta nghĩ đến chuyện thoát khổ ừ. có thấy cái khổ trong thế giới này mình mới mình mới nghĩ đến cái chuyện mình lìa khỏi nó chỉ còn tối ngày mà cứ trăng thanh gió mát không trời xanh mây trắng nắng vàng đó là, là coi như là, là đời nào mà có thể nghĩ đến chuyện chấp đi sinh tử không? nhưng mà có thấy những cái chuyện mà động trời đắng cay máu lệ của nhân gian thì mình mới nghĩ đến chuyện ờ, thấy đủ rồi như nhiều lần trong kinh đức Phật người kể lại cái chuyện xưa nào đó ngày kết thúc này các tỳ kheo tất cả đều là vô thường mọi thứ nay đã đi vào quá khứ đã trở thành dĩ vãng thật là vừa đủ để nhàm chán thật là vừa đủ để xả ly để buông bỏ này các tỳ kheo đây là gốc cây là ngôi nhà vắng hãy tinh tấn thiền định chớ để mình sau này phải hối tiếc cái bài kia đoạn kinh hồi trẻ đọc không ghê bây giờ già mới thấy thật tất cả đã vô tất cả đều vô thường tất cả nay đã đi vào quá khứ đã trở thành dĩ vãng tất cả là vừa đủ để nhàm chán vừa đủ để xả ly bao nhiêu kiếp rồi mình làm đế vương à, làm hoa hậu làm giai nhân mỹ nữ làm ngọc hoàng thượng đế đại phạm thiên làm ác ma thiên tử bao nhiêu kiếp rồi rồi sao rồi cũng bao nhiêu kiếp trăm ca dưới địa ngục làm súc sanh làm rùi mũi à, dồi bỏ ở ống cống ở hầm cầu bao nhiêu kiếp rồi cứ trồi lên lộn xuống có một cái bậy này cứ đẻ ra trong môi trường nào thì bám chặt cái môi trường đó cứ vậy mà làm nền tảng sinh tử Đấy. cứ môi trường nào thì bám chặt cái môi trường đó Đấy. sinh ra làm vua thì dính chặt vào cái ngai vàng sinh ra làm làm mỹ nữ gia nhân người ôm chặt vào cái má phấn môi son áo hồng áo lục sanh ra làm thằng trộm làm thằng ăn mày ăn cướp du đảng làm còn gì đi nữa thì bám chặt vào cái điều kiện môi trường sống cứ vậy mà đi tới ừ, đi tới còn chuyện đi lên đi xuống là tính sao mà chỉ biết là đi tới đi tới trong cái dòng chảy bất tuyệt miên viễn của cái dòng luân hồi ngán kiểu đó đấy cho nên ý, hạnh tu như nước nó có hai trường hợp trường hợp một là tu cho mình và trường hợp thứ hai là tu cho người là sao cái đặc điểm của nước nó có nhiều lắm cái thuộc tính của nước nó nhiều lắm. nhưng mà ở đây mình nhắc đến những cái thuộc tính rất là căn bản nói đến ai cũng biết đó là rửa nước nó giúp cho mình tẩy rửa cái ô quế nước nó giúp cho mình cái sự mát mẻ nước nó giúp ờ, cho mình gọi là nó giúp cho gọi là lưu thông à, những thứ nặng nề này các vị có biết không cái tử cấm thành của Trung Quốc ấy, tử cấm thành của Trung Quốc ấy, được xây dựng đầu tiên vào đời nhà Minh và từ đó từ nhà Minh lên cách đến đến nay cũng gần 500 năm rồi nhà Minh tồn tại hai trăm mấy nhà Thanh ba trăm mấy cũng gần cũng kể 300 năm cũng 500 năm thì cái tử cấm thành ấy, cái bị chờ tôi chút ngữ cấm thành đó là được uh, xây dựng trên một cái bản vẽ của một người Việt Nam tên là Nguyễn An ông ừ. vốn là một thái giáp bị bắt sang tàu với có tài kiến trúc rất là giỏi và trong công trình đó người ta đã sử dụng đến 2 triệu tấn gỗ gỗ thì không ai tính tấn nhưng mà trong trường hợp cần thiết thì phải tính nói về trọng lượng thì phải tính tấn à, à, 2 triệu tấn gỗ mà ai có từng đi Bắc Kinh thì biết chuyện đầu tiên là những cái, cái, cái, cái xúc gỗ mà đem những cái loại gỗ để sử dụng trong công trình tự cẩm thành đều là gỗ quý hết ừ, gỗ quý hết các vị mà có từng đứng ở trong cái thiên đàn đàn đây không có rê đàn đây cái, cái chỗ cúng giống như đàn nam giao của việt nam ấy thiên đàn các vị nhìn thấy cái cây cột của nó mỗi một cái cây cột nó mấy người ôm mà, cái chuyện mà đầu tiên là tìm một cái gỗ quý mà to như vậy suông như vậy đó là là khó mà cái khó thứ hai nó là vận chuyển nó về bằng cách gì bằng cách gì này là nhờ cái gì ta nước các vị biết vào thế kỷ thứ bảy đó thì ở bên Trung Quốc có một ông vua ông vua nổi tiếng là hôn quân vô đạo nhưng mà ông có một công trình rất là quan trọng đã ảnh hưởng đến lịch sử Trung Quốc nói riêng mà lịch, lịch sử ừ, có ảnh hưởng đến một phần lịch sử thương mại của thế giới nói chung đó là vua tùy dạng đế tùy dạng đế vua trị lạc trác tán tủ sắc cả đời và vì vua chỉ vì thích nghe tiếng này mỹ nữ gian nam châu châu hàng châu đẹp cảm trí nó đẹp thời tiết khí hậu cực kỳ dễ thương mát, mát mẻ ôn ôn hòa mà muốn tới đó lui chơi thì đi một cách nào chỉ có được thủy thôi bởi vì nước nó có nó có đặc tính là nó giúp cho mình nó nó nó nó, nó có khả năng nó giúp cho là lưu thông mọi thứ cách dễ dàng hai triệu tấn gỗ của tử cấm thành được chuyển về tử cấm thành hầu hết là bằng đường thủy từ các vùng rừng núi xa xôi và cái vua từ dẫn đế vì muốn về giang nam chơi đã cho người đào cái con kinh đại vận hà dài 1.800 km để là bất kỳ lúc nào vua chỉ cần ra lệnh một phát là có một có một đoàn thuyền này, một đoàn thuyền thuyền ngữ chở vua và các cung tần đi chơi mà tại sao tôi đem cái chuyện rượu bu ra tôi nói tôi nói nếu mà không có nước nếu không có những cái, cái, cái nước nếu không có phương tiện thủy bộ ấy, thì lịch sử Trung Quốc đã thay đổi chuyện đầu tiên được thành cách một cái gì và bao nhiêu hàng hóa lưu thông trong nước tàu mênh mông đó nước tàu diện tích cũng tầm tầm nước mỹ nhỉnh nhỉnh hơn chút thôi nhỉnh hơn chút mà trong khi cái cái diện cái, cái cái chiều dài của đường biển nó rất là hạn chế cho nên tàu nó mê Việt Nam tàu nó mê Việt Nam bởi vì nó mê cái bờ biển Việt Nam tàu cho nên phần còn lại của nước tàu là nó chỉ vận hành nhờ cái đường thủy ở trong nội địa nước đặc biệt mà mình tu như là nước là sao có nghĩa là cái chuyện mà mình tu cho mình ý mình tu cho mình ý là mình giữ tâm như nước không thích không ghét không buồn không vui trước trần cảnh đó là tu cho mình còn tu cho người là sao có nghĩa là mình phải có được thuộc tính mát mẻ ừ, soi dịu thế nhân tha nhân đấy mình phải có cái khả năng làm lưu thông mọi cái bế tắc của thiên hạ thì đó chính là tu theo hành của nước cái bậy bạ nhất trên đời này mình sinh ra mình trở thành cái rào cản cho thiên hạ nhiều lắm quý vị nhiều lắm nhiều người vì cái tánh tham của mình vì cái sân si tị hiền bủng xỉn của mình mà đã làm chậm lại cái dòng chảy của nhân sinh nhiều lắm nhiều lắm nhất là những kẻ đứng đầu một tổ chức đứng đầu một cái đoàn thể đứng đầu một cái đất nước đứng đầu một chính phủ Đấy. mà dùng cái ngu của mình dùng cái tham cái giận của mình cái ích kỷ của mình cái dốt nát của mình mà làm chặn đứng đi cái dòng chảy vốn có và cần có của lịch sử của nhân của dân tộc của đất nước có phải là đại họa cho người ta không có nhiều gia đình nó đang ngon lành thì tự nhiên nó chọt thì trong đó có thằng thằng cái đầu óc nó bị nó trì trệ ùn tắc đấy nó có những quyết định rất là ngu sủng nó chặn đứng người khác tôi nói hoài mỗi lần mà tôi ngừng xe đèn đỏ tôi lại nhớ tới cái bài học là cái thằng nào một cái chiếc xe nào mà nó đứng đầu tiên trong cái đoạn xe mà chờ đèn cái thằng đó mà nó chậm là nó làm chậm nguyên một cái bài phía sau nó chậm chậm nguyên bài phía sau ừ, nhớ cái đó nhớ có một lần đó tôi về Việt Nam từ Sài Gòn đi ra ngoài Long Thành thăm ờ, thăm một trong những sư phụ của thì đến cái chỗ mà, mà, mà cái trạm mà trạm thu phí cả một đoàn xe mà chờ chờ mà không biết chuyện gì cuối cùng một lát sau mới phát hiện ra là có cái cô có học lái cổ học lái xe đó mà hết chỗ tập cổ đi tập ngoài xa lộ mà cổ vô tới trọng tu phí rồi cổ không biết làm sao mà lùi mà cổ không biết sao mà, mà, mà tới cổ cái tục tới tục lùi tục tới tục lùi như vậy đấy một mình cổ có làm cho nguyên một bay rồi phải kẹt phía sau thì cái tục tính của nước là gì là nó là xoa dịu những cái nó giúp lưu thông những cái ùn tắc mình sống trong cuộc đời mình phải có trách nhiệm ngoài cái chuyện trách nhiệm với bản thân mình phải có trách nhiệm với thiên hạ có trách nhiệm giúp cho thế giới nó tẩy rửa nó soi diện làm mát mẻ những thứ nóng bức và sau cùng nó làm trôi chảy những thứ bị ngưng trệ Ừ, nhớ cái đó cái là điều quan trọng cũng vậy trong đời sống cái gì giúp được người ta giúp giúp bằng trí tuệ bằng tài sản bằng học vị bằng sức khỏe bằng cái gì biết nhưng mà mỗi người phải có đóng góp để thúc, thúc đẩy cho cái dòng chảy của thế giới nó được tốt hơn nó lưu thông nó trơn nhụn hơn ừ, nó được uh, suôn sẻ hơn à, nhớ cái đó cái hạnh này, nhớ luôn luôn nhớ rằng tôi có là ai thì tôi vẫn có thể là một chén nước một muỗng nước một thùng nước một xô nước một bể nước một ao nước một hồ nước một dòng sông một con suối một con thác và trên hết là một đại dương để cho người khác tùy thuộc vào sức đóng góp của mỗi người mà chúng ta là một đại dương hay là một con sông lớn một sông nhỏ một con rập một con kinh một con suối một cái thác lớn một cái thác nhỏ hay là một cái ao bèo ao lớn hiểu hay là một cái mà mình là là cái, là cái gì là cái gì để mà, mà giúp ích cho người khác tôi nói rất là nhiều lần các vị học có học chút ít về hóa chất các vị biết ở trong không khí có nước nước nó, nó tồn tại ở rất là rất là nhiều nơi nước trong không khí nước trong hơi thở trong mấy cái hắc xì của mình nó cũng có nước này nước ở trong những đám mây trong những cái đám mù sương và chưa hết nước ở trong từng cái hạt cơm mình ăn nó cũng có nước cộng rau mình ăn cũng có nước nước nó nhiều trường hợp nước nó, số lượng ít thì đủ để thấm môi có tôi đã từng tụng đám cho mấy cái người hấp hối tôi biết họ ăn uống được nhưng mà họ cần con giáo thỉnh thoảng lấy một tí nước thấm môi cho đừng có khô ừ. có khi chúng ta chỉ một tí nước để người ta thấm môi cũng là tốt khá hơn một chút nữa là một tí nước để cho người ta thấm giọng khá một tí nữa là cái nước ta đủ để người khác à, cho giúp cho người khác đã khác thấm môi rồi thấm giọng à, rồi đã thì người đã khác rồi cuối cùng đủ để cho người ta tắm gội rồi cuối cùng đủ để cho người ta ngâm mình rồi đủ để cho người ta bơi lội trong đó rồi cuối cùng đủ để người ta buôn bán sinh hoạt và hoạt động trong đó tùy những cái lượng nước mà người ta có thể làm gì với nó cũng vậy tùy vào cái khả năng năng đóng góp tùy vào cái cái cái tâm khả năng đóng góp cho thế giới khác nhau mà miễn là sống là phải có đóng góp phải có hình là đất hay là nước lúc nào cũng có những, những chuyện gì và tùy vào cái khối lượng cái trọng lượng của nó nhưng miễn là mình có lòng giúp thì lúc nào mình cũng sẽ giúp được người khác hết nó ừ có thể làm điểm tựa cho người khác ừ. nước giúp cho cái cái cái cái cái, cái, cái, cái sinh hoạt của người khác nó được thoải mái hơn ừ. còn lửa là sao lửa là sao lửa cũng vậy lửa có thuộc tính của lửa đó nó gồm có mấy điều sau đây một Ờ, thắp sáng một chỗ tối làm ấm cái chỗ đó lửa là những cái thuộc tính căn bản của, của lửa thì cái hành tu như lửa nó cũng có hai trường hợp là cho mình và cho người ngày sẽ là vất ngày dạy rằng lửa cái gì nó cháy được nó cháy chứ nó không bị sạch dơ không ừ, biết không bị sạch dơ lửa không biết giận lửa biết giận ok có đủ nhiên liệu thì tôi cháy không đủ nhiên liệu thì tôi tắt này à, gặp được cái gì có thể cháy được thì cháy không cháy được thì thôi lửa tránh qua chỗ khác cháy tiếp qua chỗ khác lửa không có hờn giận lửa không có yêu thương lửa không có thích và ghét đặc điểm của thứ lửa như vậy đó là mình tu cái hạnh lửa mà cho mình còn tu cho người như nãy tôi vừa nói mỗi cá nhân phải có được ba cái khả năng thắp sáng sưởi ấm và nấu chín sưởi ấm là sao bản thân mình thiếu gì những lúc cô thiếu gì thiếu gì những chạnh lòng thiếu gì nguyễn phúc quạnh hiu trong uh, tăng chi trong chú giải tăng chi phạm phẩm uh, uh, thất giác chi có cái rất là rõ một cái hành giả cầu giải thoát phải biết rõ lúc nào mình cần phải tu tập tập giác chi nào khi mà cái tâm nó bị xuống dốc nó bị thiếu lửa thì phải tu tập cái trạch cần nghĩ ba cái giác chi đó mà khi mà cái tâm nó quá bung sung à, nó quá là bồ sốc nổi thì phải tu tập cái tỉnh định xả giác chi ba cái còn riêng về cái niệm giác chi thì lúc nào cũng cần hết và cái điều quan trọng trong đó là trong đó ghi rất rõ có những lúc hình dạng phải biết sưởi ấm mình bằng cái hỷ giác chi hỷ giác chi có nghĩa là phải biết suy tư phải biết hành trì cái này các bị xem cái quyển kinh nghiệm tuyệt quán hai ừ. trong đó có ghi rất rõ là làm sao để đối phó với năm truyền cái để làm sao mà để có thể là tu tập phát triển bảy giác chi trong cái kinh nghiệm tuyệt quán hai và sẵn đây cho tôi lạc đề tí là cái cái cái cái, cái covid rồi cộng với chính biến của miến điện làm cho cái việc xây dựng ở ở ở Calama nó bị tạm ngưng Ờ, thì chúng ta có một cái ờ, nguồn tin ờ, nội bộ là hy vọng là vào trễ lắm là tháng tư tháng tư năm tới thì mọi thứ sẽ ok trở lại à, nhưng mà tuy nhiên trong thời gian đó suốt cái covid kỳ rồi chúng tôi năm năm ngoái năm 2020 chúng tôi đã tranh thủ làm sự bộ từ điển và đến rồi từ điển Pali bây giờ chúng tôi đang làm một bộ bách khoa thư bách khoa thư làm vất vả đó vất vả đó nhưng mà phải làm cho xong trước tuổi năm 55 nhưng mà đặc biệt là chúng ta có hiện giờ có năm cái bản thảo đã hoàn chỉnh rồi và đã xin giấy phép rồi bây giờ chỉ chờ in thôi thì à, ba tuần nữa là mình sẽ in tiếp còn bây giờ trước mắt mình chịu mới vừa in xong mới vừa nhận sách chiều hôm qua đó là cái quyển à, nhật tụng calama mộc ờ, rồi ba tuần nữa chúng ta sẽ có calama hai và có chữ kiếm thầy tu và cũng phải nói thêm là chữ phím là tu này tuy vẫn là quyển quyển một nhưng mà có thêm cái mới vào trong đó ừ, có thêm cái mới và sửa cái cũ ờ, ừ, thêm mới và sửa cũ và đồng thời cái quyển calama một có tuy nghe nói là một nhưng mà các vị cầm lên các vị sẽ thấy có một nội dung rất là đặc biệt nên là trong đó có những cái phần chú giải thêm thêm phần commentary và đặc biệt có một cái chuyện này đó là ừ, nội dung cái ban biên tập lại góp ý với tôi là lẽ ra cái nội dung cuốn một phải để sau vì nội dung nó hơi, hơi hơi khô mà trong khi cái nội dung của cuốn Kalama Nhật Tụng 23 là cực kỳ cấp thiết cực kỳ cấp thiết cho những cái người mà coi như sơ cơ mù tịt về giáo giáo lý đó. lẽ ra là phải đọc được cuốn 23 trước nhưng mà do lúc đầu là chúng tôi rút ra từ cái bài từ cái mà, mà, mấy năm mà giảng à, tương ứng giảng tăng chi đó đấy, giảng tư mà tăng chi chúng tôi lấy lúc là giảng cái đấy nhưng mà bây giờ là ở đời nó có nhiều khi mình làm chuyện mình thích nhưng thì biết hai ba là đặc biệt là gồm những cái bài kinh mà tôi cho rằng một cái người dốt nát mù tịt à, về giáo lý thì rất là cần à, để mà đọc rất cần mà đọc và đặc biệt trong đó có bản Pali ừ, có bạn luôn luôn mà luôn luôn phải nhớ kinh điển nguyên thủy là phải có Pali dầu đó là quyển sách tiếng Việt thì cũng phải có chua cái Bali trong mặt đơn còn nếu không đó là sách dịch thì nếu mà được đó nó cũng bản Bali Keeper này cái đó là tôi cho là tương đối quan trọng tuyệt đối quan trọng tôi sợ nhất đó là có những cái ờ, bản những chúng ta có những người không biết ngoại ngữ chỉ biết căn cứ về bản dịch rồi hiểu kinh Phật bằng kiến thức Hán Việt của mình tôi sợ cái đó vô cùng tôi cố tránh căn cứ vào chú giải tôi cố tránh cái trường hợp là đọc mà tao không hiểu hoặc tao đọc mà tao hiểu lầm tôi ví dụ một đoạn thôi tức là ở trong tăng chi bộ kinh ý, nó có một cái bài nó có cái bài kinh mà đức phật ngày nói ngày dạy rằng ờ, cái bài kinh nó có duyên sự thế này là trong một cái kỳ phát lồ bố tác bố tác nghĩa là mỗi nửa tháng chúng ta làm chúng ta ngày này ngày hôm sáu hỏi ai đúng mà ngày tụng giới à, ngày, ngày tụng giới mà tụng căn bản á. tức là không làm các điều ác là thí dụ vậy đó về sau này từ từ biết còn mấy cái giới giới bộ thì có một lần nó nhằm cái ngày tụng giới mà ngày ừ, lúc đó đã có giới bổn rồi đã có giới bổn rồi tức là 17 trọng giới và 30 cái trung giới và phần còn là các tiểu giới thì à, cái đêm có ngày An An Thế Chư Tăng đã về đông rất đầy đủ thì ngày An mới bạch Phật bạch Thế Tôn bạch Thế Tôn Chư Tăng đã chờ đợi nãy giờ xin Thế Tôn tụng giới Phật im lặng tới giữa đêm ngày năng quỳ bạch lần nữa bạch Thế Tôn Chư Tăng đang chờ đợi Thế Tôn tụng giới Phật im lặng tới lần thứ ba lúc đó trời gần sáng rồi thì ngày năng quỳ xuống một lần nữa bạch Thế Tôn chúng đi kheo đang chờ Thế Tôn tụng giới Đức Phật dạy này anh đang hội chúng không thanh tịnh ta là ta không tụng giới thì trong kinh nói trong đó là chánh tạng mà chú giải nói là trong hội chúng lúc đó có một vị tỷ kheo không ở trong sạch ừ. Đức Phật vì lòng đại bi ngài biết rằng khi mình có một người như vậy ngồi trong đó mà ngài chỉ cắt lời tụng giới là người người đó bị bể đầu bị bể cái đầu vỡ bụng vỡ bảy miếng khiếp như vậy vì lòng đại bi ngài không, không anh thì lúc ngày Nguyễn kiền Liên có mặt trong cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái hội chúng đó, ngày mới nhìn quanh với cái thằng thông này nhìn quanh ngày tìm ra cái vị tỳ kheo đó và ngày nắm tay ngày đưa vị đó ra ngoài ừ. ra ngoài và Phật ngày đó là kể từ hôm nay ta không có tụng giới nữa Đấy. thì ngày mới thuyết cho các vị về một cái thời pháp ừ, trong đó có, có nội dung là cái hội chúng thánh tăng của Thế Tôn là không thể có cái sự chấp nhận ừ, những cái cá nhân bất xứng và ngày kết thúc những cái bài giảng đó Ừ, bằng cái câu kể thế này các vị nghe cho kỹ nha che kính trời sẽ mưa mở rộng trời không mưa do vậy phải mở rộng những gì bị che kính. khi ừ, mọi thứ mở rộng thì trời sẽ không mưa tôi đọc lại lần nữa nha che kính trời sẽ mưa mở rộng trời không mưa do vậy hãy mở rộng những gì bé che kính nhờ vậy sẽ không mưa tôi hiểu đó tôi chết liền <laughs> tôi tôi đọc tôi đọc tôi đọc đó tôi đọc đó tôi, tôi chết liền tôi đọc đó tôi tôi đọc tới đọc luôn tôi nói kiểu không lẽ bữa nay mà thành người người người người tây ban nha người do thái hả ta sao mà đọc mình không hiểu tiếng việt nam của mình mà mà tại sao mình đọc mình không hiểu che kính trời sẽ mưa mở rộng trời không mưa do vậy hãy mở rộng những gì bị che kính nhờ vậy sẽ không mưa tôi khó chịu quá đi nhưng mà không sao trẫm bèn mò vào trong bản Bali à, trẫm mò vào trong bản Bali coi Đức Phật ngày xài cái chữ gì đấy là một thứ hai nữa là mình mò ngay vào trong cái commentary bản bali không nhớ nha của những tình huống còn lại các bố đừng có đọc bản đọc thẳng bản bali cho con nhớ trời đất ơi tôi đọc cái bản chú giải tôi nói giữa đêm mà tôi muốn khóc rồi tôi nói trời ơi, con lại các vị tiền bối con mang ơn tiền bối để dịch kinh cho đám hậu lai nhưng mà mà mà, mấy tiền bối chơi cái, cái, cái trái này rồi trái nổ này lớn quá tôi tôi, tôi bây giờ bây bà, bà con nghe nè che kính trời sẽ mưa mở rộng trời không mưa do vậy hãy mở rộng những gì bị che kính giờ vậy sẽ không mưa à, mà cái duyên sự tôi đã kể rồi đã nghe nói về sự thanh tịnh của tăng đoàn và ngày kết thúc bằng bài kệ đó thì trong trong đó mới giải thích tới đây này trong chú giải mới giải thích tới đây bị phạm tội mà giấu thì sẽ dễ dàng có cơ hội tái phạm à che kính trời sẽ mưa là như vậy khi mà mình mình mình có lỗi mà mình lại che giấu thì mình dễ dàng có cơ hội tái phạm rồi mở rộng thì trời không mưa thì có nghĩa là khi mà mình có gì mà mình mình confess liền mình thú tội liền ấy cái người mà thường xuyên thú tội đó thường xuyên nhận lỗi thì họ sẽ không có cơ hội hoặc là sẽ ít có cơ hội tái phạm bây giờ hiểu chưa đấy như vậy thì à, che kính thì trời sẽ mưa có nghĩa là khi mà cứ giấu tội thì cơ hội tái phạm nó sẽ tái diễn hoài đấy à, mà mở rộng không có thì trời không mưa nghĩa là khi mình có gì mình cứ phơi bài transparency thì ok cái cơ hội tái phạm sẽ ít đi đấy do vậy hãy mở rộng những gì về che kính à, nhờ vậy sẽ không mưa à, như vậy do nên do vậy là cho nên thường xuyên sống ở trong cái transparency thì cái chuyện tái phạm nó sẽ ít đi hoặc là cuối cùng nó sẽ không có nữa đấy như các vị biết <clears throat> cái khu rừng cái khu rừng mà Bồ Tát tu khổ hạnh trong 6 năm có cái tên là Uruvela Uruvela nó nghĩa là đóng cát à, mà nhiều người cứ kêu mà không hiểu tới thời Đức Phật ngày ngày giải thích lý do người ta mới biết tại cái chuyện xưa lắm rồi mà đó có cái đám có cái đám ờ, đạo sĩ tu đó, đó. Mà, mà, mà ông dặn nha thế này mình có lỗi mà mình không có nhận thì không có tiến bộ nhưng mà nhận thứ nhất có nhiều lỗi nhận ra thì cũng quê lắm rồi thứ hai đó anh em đâu có rảnh mà nghe mình nhận lỗi hoài mình anh em mình tới 500 mạng mà cứ suốt đêm mà cái thằng này nó đè ra nó xin lỗi thằng kia nó nhận tội riết sống ai ngủ cho được thôi giờ vậy ai mà thấy mình có lỗi thì cứ ra ngoài bờ sông hốt hốt nắm cát đổ lên đây này đổ, có nó có đóng cát đã quy định sẵn ai à, thấy có lỗi thì nửa đêm nữa hôm ra quảng hốt đóng cát để này Đúng không hốt nắm cát các vị có biết không mà ông tu kiểu gì một thời gian hay sao nó thành cái đồi cát là <laughs> cái đồi cát cho nên nó <laughs> mà nó có chuyện lạ là trong tiếng mỹ nó có chữ dun, dun là d u n e chữ dun, mà tiếng việt nam mình nó có chữ đụn chữ đụn nó là d chữ d u n là đụn cát đụn cát là cái đồi nhỏ nhỏ thì tôi thấy chữ đụn cát là giống chữ đun trong tiếng tiếng mỹ mà nó lạ lắm giống như tiếng mỹ có chữ range range up mountain còn bên bên tiếng nam có chữ rặng chữ range mình có chữ rặng rặng núi này rặng có rê à, cái là sấm hối sấm hối riết mà mấy, mấy chạy cái mỗi lần thấy mình có lỗi nó chả hối nắm mà mà riết nó quất cho mày viên đồi cát luôn và có cái ông, ông lúc hấp hối ông mới nắm tay vợ ông nói trước khi anh mất anh muốn nghe em nói thiệt một lần là em có phản bội lần nào chưa thì bà nói thôi thì phút cuối nói anh đi điên lòng đi luôn cho nó ngọt có, có mấy lần giận anh quá rồi cũng có này nọ với người ta rồi mấy lần bị cám dỗ cũng có nói chung là có có có nhưng mà trước sau thì vẫn là anh thôi số 1 và bằng chứng bây giờ anh ra đi trong tay em mà nó anh trọng nó nó cụ thể thì nó cụ thể đi thì nó cứ em cứ nhủ lòng sẽ không có tái phạm nữa cho cái mỗi lần đến người ta em về em mới hốt một anh em lấy một hộp đậu em để một cái hộp để mỗi lần mở hộp đậu ra là mình nhớ là mình không có tái phạm vậy mình cứ tái phạm hoài đâu không bây giờ hộp đậu đó rồi đó thì em nấu chè ăn hết rồi thì, tôi... <laughs> thì tưởng tượng à, em nấu chè ăn hết rồi Đấy. cho nên <laughs> nói nhiều đến mức mà nấu chè được luôn ok Đấy. bây giờ tôi mới quay trở lại cái này là tôi đang nói về sách Đấy, tức là tại sao phải có sự ra đời của bộ Kalama Nhật Tùng là bởi vì tôi muốn đọc sách dùm cho bà con bây giờ nói bà con đọc kinh tạng đi đó thì tôi nói nó một biển hai riêng kinh tạng đó 25 cuốn mà một cuốn trung bình đó là 500 cho đến 600 trang mà bây giờ tôi tính trung bình là 500 trang đi trong 500 trang mà nhân 25 thì nó lớn lắm mà chưa kể đó quý vị vô biết đọc cái gì không biết đọc cái gì mà chưa kể là không có tài nào mà hiểu nổi đấy mà trong khi đó nghiên cứu kinh Phật mà cứ đọc toàn là sách của mấy người đời xã hội viết là mình biết Phật nói cái gì cho nên cái quan trọng nhất muốn tìm hiểu kinh Phật tôi lại các vị phải đọc kinh tạng đọc thẳng vào lời Phật mà bây giờ nó mênh mông đọc cái gì đấy giống như kiểu rồi tôi đi Berlin có lớp học bên bà con mới đưa tôi vào ở trong một cái khu mà tiếng Đức nó kêu là garden event có nghĩa là, là, là, là garden of the world có nghĩa là vườn thế giới trong đó nó mỗi một quốc gia như vậy nó nó có một một một một, một góc thì vườn nhật vườn đại hàn vườn do thái rồi vườn của ờ, á rập ờ, vườn của mỹ vườn của anh nó tôi lum thì cái chuyện đầu tiên đó, tôi vô là tôi, tôi coi cái bản đồ đi tôi, chỉ khoái của nhật với đại hàn thôi gọi là vườn tàu thôi chứ còn cái vườn Anh, vườn mỹ vườn do thái rồi, rồi, cái vườn do thái nó quất toàn là xương rồng không nhìn nó, nó, nó ngứa mình lắm cho nên là tôi nói là vườn của thế giới gạt the best nhưng mà tôi chỉ là đặc biệt tôi nhắm ngay chắc tôi nhìn cái bản đồ tôi men men men men tôi biết à tôi đang đứng ở, ở cổng nào cổng đông cổng tây nam bắc từ cổng này đi đến vườn nơi hàng đến cổng nhật là mẫu xa rồi lát sau thì tôi có qua bên vườn vườn tàu này tại sao tôi kể chuyện đó là bởi vì các vị thấy khi mà mình biết được cái mình cần nó nó nằm ở đâu quá thì nó đơn giản quá chứ nếu mà không có bản đồ nào mà tôi bỏ công rồi tôi đi lục banh cái ngôi vườn đó để mình tìm ra cái vườn nhật cái vườn tại vườn, vườn đại hàng chắc là tới đầm tới mà róc luôn nha mà bữa đó tôi không có thời gian tôi còn phải đi ra ngoài ờ, tôi còn tiếp tục đi về Leipzig nữa ừ. cho nên ý cái quyển Kalama nó chỉ là một cái gợi ý cho bà con tôi không nói đó là tinh hoa mấy kinh Phật đối tôi bài nào kinh tinh hoa hết à, tùy căn duyên mỗi người thôi không có cái bài kinh nào hay mà kinh nào hết nhưng mà tôi xét thấy một cách tổng trên cái tổng quan ấy để tôi chọn cho bà con cái bài kinh mà tôi cho là thiết thân là gần gũi à, thậm chí là cấp thiết thí dụ nhưng mang tiếng Phật tử mà bà con biết được bao nhiêu chuyện về cái gọi là bác quan trai mang tiếng là Phật tử mà bà con biết được bao nhiêu chuyện về cái kinh nghiệm cận tử về về những chuyện phải làm phải giúp cho người khác hộ niệm trợ niệm cho người khác trong thời cận tử mà qua kinh điển nguyên thủy không thông qua thầy bà nào của đời sau hết đấy nhớ nha ừ. cho nên bây giờ tôi giảng qua trở lại cái đề mục cũ nghe đề mục cũ cái đề tài đề tài gốc của nãy giờ đó tôi giảng về hạnh tu như lửa đó thì cái chuyện đầu tiên tu như lửa tu cho mình ý là giữ tâm như lửa là không phân biệt ghét thương này buồn vui trước cái sáu trần trước cảnh đời lửa cứ cháy nào còn nhiên liệu thì lửa cháy hết nhiên liệu rồi thì lửa tắt chỉ về thôi Đấy. còn duyên thì sống còn tu hết duyên thì tắt thở đi về cái, cảnh giới nào đó thấy duyên nghiệp nó đẩy đưa đó là tu hạnh lửa cho mình còn tu hành lửa cho người là chúng ta phải hoàn tất được ba cái, cái, cái điều đó là tu là phải sưởi ấm người khác tu là phải soi sáng người khác và tu là phải có cái năng làm chính mùi những giá trị này sự ấm có nghĩa là cuộc đời này yên tâm đó, quý vị nó lạnh lắm nó lạnh lắm khi nào mà đời mà nó nóng thì chúng ta dùng cái mát của nước nãy tôi nói tu là mình làm mát người khác nhưng mà khi đời nó lạnh quá mình phải biết dùng lửa nghĩa là mình phải biết xoa dịu người khác và bản thân mình cũng vậy có những lúc mình rất là cần lửa lửa đây tôi nói là lửa tâm linh ấy. Ừ, thắp lửa tâm linh bằng tính bằng giới bằng niệm bằng định và bằng tuệ Đấy, tu là phải có khả năng cho mình và cho người dốt già bệnh xấu nghèo không sao hết miễn là anh có lòng tôi hứa cái khả cái đối tượng đó anh chị ấm nó lúc nào cũng đầy ra đó anh yên tâm đi anh nghèo có đứa nghèo hơn anh già có đứa già hơn anh yếu có đứa yếu hơn anh bệnh có đứa bệnh hơn anh khổ có đứa khổ hơn anh tin tôi đi có, có. anh không phải xấu nhất bệnh nhất nghèo nhất không có đâu không có tôi nói rồi hồi nãy tôi kể chuyện toàn là dân gần xí lắc léo không à nó gần nước bóng nhưng mà nó có lòng giúp người ta như thường nha còn cái thứ mà ngồi mà mà mà, mà, mà, mà, mà căng đông đo đếm nhiều quá toan tính nhiều quá mặc cảm tự ti hoặc kiêu ngạo tự đắc không có làm được gì hết mà cứ sống như thật với những giá trị hiện có với một tấm lòng hy hiến anh làm được nhiều chuyện lắm quý vị này cho nên cái giá trị của người tu ừ, nằm ở chỗ là có khả năng soi sáng cho mình và cho người có khả năng sưởi ấm cho mình và cho người và sau cùng là phải có khả năng làm chín mùi những giá trị là sao học Phật mà nó cứ phiền não hoài hành thiền mà nó không có tiến bộ không phải chỉ vì kết quả trước mắt mà ta buông mà ta phải nhớ rằng mình phải có lửa trong người những giá trị rồi sẽ chín mùi theo năm tháng phải tập có những cái cái pháp môn mình đọc mình thấy nó kỳ lắm ví dụ như nãy tôi nói quán niệm về tử thi quán niệm về thể trượt quán niệm về uh, bản cái, cái cái cái cái tình trạng ờ, bệnh tật của cơ thể nghe nó kỳ lắm nhưng mà mình đâu có hơn Phật được Phật thấy ừ, Phật thấy ừ, có những cái phép quán niệm buổi đầu nó có thể là ừ, tự kỷ ấm thị nhưng mà lâu ngày nó thành ra của mình đúng không cũng hay phải có khả năng tu học <clears throat> để làm chính mùi những giá trị bằng nhiều cách thực tập thường xuyên để làm để làm chín mùi những giá trị là như vậy đó ừ. gọi là này không có thực tập cứ lâu lâu đi chùa sẹt vô ngay cúng dường sẹt vô ngay nghe pháp sẹt ngay ngồi thiền xong rồi đi về lâu lâu lâu, lâu có vô làm cái nữa thì còn lâu nó mới chín mùi những giá trị này cây trái mình mình còn vú ép được cho nó chín ép nhưng mà những giá trị tâm linh thì không trong chú giải bộ Phật ờ, trong chú giải bộ Appattham đó trong đó có nói thế này cái gì nó cũng cần đến một thời gian lý tưởng để nó hoạt tất trong chú giải ghi như vậy việc gì trong đời này cũng cần đến một thời gian lý tưởng để nó hoạt tất một vị bồ tát muốn thành phật ấy, tùy cái căn cơ của mỗi vị có vị phải từ lúc được thọ ký đó, cho đến lúc thành phật phải mất tới 16 a tăng kỳ có vị phải mất tới 8 a tăng kỳ có vị như phật thích ca mâu thì ngài trí tuệ ngài mất có 4 a tăng kỳ và đó chính là thời gian tối thiểu để làm chín mươi những giá trị về đạo hạnh ừ, để trở thành một vị Phật tất cả chư Phật độc giác đều là những bậc tự ngộ trên không thầy dưới không trò thì phải mất hai áp tăng kỳ ngày sáng lại phát nguồn liên hai vị thượng thủ đó sinh văn ấy là phải mất một áp tăng kỳ một nửa thời gian của Phật độc giác ừ, để làm chín mùi những giá trị và những vị đại tinh văn có những biệt hạnh như đệ nhất thiên nhãn đệ nhất đầu đà đệ nhất uh, trì luật đệ nhất uh, quả giới tam mũi vân vân thì những vị đó đều phải cần một thời gian lý tưởng đó là 100 ngàn đại kiếp để làm chính mùi những giá trị và chúng ta thì sao cứ tu kiểu ba chớp ba nhán cầu ầu ơ ví dầu mà mong thành ông tiên này ông thánh nọ là còn lâu lắm không? phải có khả năng kiên nhẫn và chờ đợi các vị biết uh, tôi học được bài học rất là hay từ quyển câu chuyện dòng sông của Herman Hesse trong đó cái cô kỹ nữ Kiều Lan cô, tiếng trong bản tiếng Đức ấy, kêu gọi là Kamala mà trong bản tiếng Việt thì cô Hùng Hùng Khánh Hùng Thăng dịch là Kiều Lan chứ đúng ra trong bản Đức người ta xài tiếng Phạm là Kamala ừ. nghĩa là hoa sen ừ. Ừ. cô Kamala cô kiều nữ Kamala này của uh, ờ, cổ thương cổ thương thầy tu tất đạt siết tất thác à, mà thầy chùa mà cái chùa ổng chỉ có đời sống tâm linh chứ còn ổng ờ, cái gì cũng dễ ẹt nhưng mà dĩ nhiên về sau thì ổng ra đời ổng rất là thành công dạ. nhưng mà có một điều là khi lấy nhau rồi thì có một bữa nó gây gỗ nhau thì cổ hỏi chứ người nhà anh có được cái gì nếu mình quay trở lại đời tu anh được cái gì anh nói, tôi tu ờ, đời tu tôi không có đắc chứng cái gì hết mà tôi chỉ có ờ, ba cái thôi đó là kiên nhẫn biết chờ đợi và khả năng nhịn đói ba cái bài ba cái, cái cái giá trị đạo hạnh mà tôi cố gắng làm chín mùi trong suốt thời gian tôi làm thầy chùa kiên nhẫn kiên nhẫn chịu khó lắm thứ hai là biết chờ đợi Đấy, biết chờ đợi và cái thứ ba là khả năng nhịn đói à, làm thầy chùa mà không biết khả năng nhịn đói là thua Đấy. như ở trong ờ, luật ấy, ghi rất là rõ đó là giới lực tỳ kheo gom gọn có bốn thôi đó là giới bổn thanh tịnh ừ, giới bổn thanh tịnh ở trong hàng bảy giới trong sạch nhờ đức tin lục căn thanh tịnh trong sạch nhờ chánh niệm mà nuôi mạng thanh tịnh nhờ tinh tấn và quán tự thanh tịnh thì nó hoàn tất nhờ trí tuệ thì mình thấy muốn có một cái khả năng nhịn đói là phải có cái chánh mạng mà muốn có chánh mạng là phải có khả năng tinh tấn nhớ cái này là đặc biệt về với những cái giá trị đạo hạnh đó tôi chỉ trích dẫn thôi nó có khả năng nó làm chín mùi những giá trị mình tu hành đấy mình tu hành là phải có khả năng sưởi ấm người khác sôi sáng sưởi ấm người khác và sấm mình sôi sáng người khác và sôi sáng mình và sau cùng là có khả năng lập chính mùi những giá trị và cái khả năng chính mùi nó có nhiều cách một là phải đi đúng đường và hai là có khả năng kham nhẫn kiên nhẫn và biết chờ đợi Đấy không? thì như vậy thì đó là những thuộc tính của lửa lửa là sôi sáng sự ấm và làm, làm chính những cái thứ sống và cuối cùng là hạnh tu như gió tu như gió làm sao gió đó cũng có hai hạnh tu như gió cho mình và cho người hạnh tu như gió mà cho mình là sao tức là có nghĩa là gió nó, nó thổi qua cái vùng nó thổi qua đống rác thì gió vẫn là gió gió thổi qua cái tiệm nước hoa thì gió vẫn là gió gió thổi qua một cái người ăn mày hôi hám thì gió vẫn là gió gió gió thổi qua một một giai nhân kiều nữ mà sức đầy nước hoa đắt tiền thì gió vẫn là gió gió trước sau là vậy ờ, mà gió đi đâu gió để là tiếng động ờ, nhưng mà sau khi gió đi qua rồi thì tất cả là kết thúc không để lại gì hết phong lai sơ trúc bất lưu thanh nhạn quá hàng đầu vô lưu ẩm người tu là phải như vậy gió đi qua cái cái bụi tre nó không để lại tiếng động lúc đó đi tới cũng sột xào rồi cũng lung tung lắm nó đi qua mắt rồi thôi yeah. À, phong lai sơ trúc bất lưu thanh cái, cái, cái gió đi ngang cái bụi tre nó đi qua rồi nó để lại gì hết mình nhạn quá hàng đầu vô lưu ảnh nhạn mà nó bay qua hồ lúc nó bay thì cái bóng của anh xuống hồ thiệt nhưng khi nó bay qua mất rồi thì hồ không có lưu gì giữ lại cái bóng nhạn nhớ cái đó hoặc giống như ông vừa hỏng được cách đây cũng một hai tuần tôi có nói ông Guy là một bánh của pháp ông còn đưa một hình ảnh nữa ở đó một tâm hồn thanh thản là một tâm hồn giống tấm gương vậy có nghĩa là cái người vật nào xuất hiện trước đó thì nó soi cho vui vậy thôi nhưng khi người vật đó đi qua rồi thì tấm gương nó trở lại như cũ nó không giữ lại hình, hình ảnh của ai trong đó hết nhớ nha thì à, tu hành tu như gió nó có hai trường hợp tu cho mình là vậy có nghĩa là một cái khả năng thanh thản trước mọi cảnh đời còn cái thứ hai cái tu như gió mà cho người ấy, có nghĩa là mình cử đầu cũng cũng y như nước vậy làm mát làm mát lại những cái gì nóng bức và thúc đẩy cái, cái hoạt động của thế giới các bạn biết phong điện mà những cái bánh xe xe gió đó nó tạo điện mà điện chính là năng lượng nó thúc đẩy thế giới vận hành rồi những cánh bươm ấy, những cánh bươm trên biển cũng phải nhờ gió và ờ, những chiếc thuyền đi trên bờ đi dưới nước cũng nhờ gió ở đây chúng ta có một kinh nghiệm thú vị của người dân sông nước mà cụ sinh ờ, đã bày cho chúng ta cũng từ cái kinh nghiệm dân gian mà ra thôi cụ kể về một câu chuyện ngắn trong đó có một ông già ông đi uh, đi xuồng ở dưới uh, ở dưới ở cà mau ấy. khi mà uh, ông đi với một cậu thanh niên khi mà gặp cái lúc mà gió xuôi mà nước ngược thì à, ông mới chặt một cái nhánh nhánh dừa nước gió xuôi mà nước ngược thì ông mới dựng một cái cái tàu lá lên để cho gió nó thổi ví dụ cái tàu lá đó, nó đẩy cái xuồng đi nhưng một lát sau khi mà đi đến một cái chỗ đó mà nước ngược mà gió xuôi thì ông mới bỏ cái cái cái, cái tàu lá xuống mà ông chặt một cái nhánh cây ông thả xuống nước thì nước nó xuôi thì nước nó sẽ cuốn cái, cái nhánh cây đó đi <laughs> thì nó cuốn theo chiếc xuồng <laughs> nhà nghe kìa không đó cho nên trong đời sống mình phải có khả năng mà thúc đẩy những cái những ùn tắc những ngưng trệ là như vậy đó biết tận dụng ừ. biết tận dụng nước và tận dụng cái sức gió thì đề tu mình đó, tu như gió nghĩa là một là mình có được cái, cái sự thanh thản của gió sự buông bỏ của gió gió không có bám chấp vào đâu hết các vị còn nghe không chứ gật, gật đầu thôi được dạ rồi dạ cảm ơn tại vì tôi đang giảng tôi nghe có người kêu tôi vô duyên tôi nghĩ là chắc tôi chắc tôi giảng mà con hết nghe mà con mới kêu ừ. thì cái hạnh tu cái hạnh tu như gió mà cho mình đó, là vậy đó. giữ cái lòng thanh thản buông bỏ không có làm cho mình bị nặng lòng với bất cứ cảnh đời nào hết và cái thứ hai tu như gió mà cho người ở đây nó gồm có hai một là là xoa dịu những cái nóng bức ừ. à, nó nó làm bán mùi những cái chỗ bị nặng mùi à, có gió mà và cái cuối cùng là nó thúc đẩy những hoạt động nó y như nước vậy nó làm thúc đẩy những hoạt động nó giải quyết những cái ủng tắc ngưng trệ ở đâu có gió thì nó nó thông lạ lắm à, à, tôi ở dưới phố Arao hoặc tôi về trên núi Bê Thanh Bạc cái chỗ nào tôi ở tôi cũng phát hiện ra một cái chỗ rồi nó là luôn luôn nó có một cái cạnh nào đó của ngôi nhà ừ, có cái cạnh gió nhiều hơn chỗ khác ừ, mà chỗ đó thì cũng có mũi chỗ đó vừa không mũi vừa không mùi mà chỗ nào mà nó khuất gió đó, thì dễ có mũi dễ có mùi đặc biệt cái đó không mà người tu tránh cái gì tránh mũi và tránh mùi ừ. nhớ cái đó Ừ, ở ngoài thực tế ngoài đời có mũi có mùi là không tốt mà trong nội tâm mình tránh tránh mũi tránh mùi mà muốn có được là phải có gió ừ, gió đây có nghĩa là cái sự buông bỏ ừ, sự buông bỏ tất cả những gì mình thích hay mình ghét thì nó đều do ba điều kiện tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống từ ba cái này nó khiến cho mình thích và ghét cái này cái kia và từ cái thích ghét á, từ ba cái đó mới tạo ra thích ghét từ cái thích ghét nó mới tạo ra cái hạnh phúc và đau khổ có được cái mình thích thì mình gọi là hạnh phúc mà bị chấp nhận cái mình ghét mình gọi là đau khổ mà nếu mình hiểu cặn kẽ như vậy thì cách nhìn của mình về thế giới nó khác đi nhiều khoáng sống như gió vậy đó rồi cứ luôn luôn nhớ rằng tại sao mình khổ là bởi vì mình phải chấp nhận cái mình ghét tại sao mình hạnh phúc là bởi vì mình có được cái mình thích đấy mà cái thích ghét đó, đó ở đâu nó ra à, là do cái tiền nghiệp nha tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống do ba cái đó tạo ra thích ghét và do thích ghét nó tạo ra đau khổ và hạnh phúc mà toàn bộ đời sống mình chỉ có hai thứ đó thôi nhớ nha ok hôm nay ôn tập lại cho bà con những cái kinh nghiệm tu học thông qua hình ảnh của bốn đại và mong rằng bà con mai mốt bây giờ mấy bài giảng này hoàn toàn không có gì khó nhớ hết bà con nhớ chừng chừng đi đâu nhìn nước chảy đi đâu nhìn ngọn lửa đi đâu nhìn thấy gió thổi cứ nhớ nhớ đã có từng nghe một bài giảng người tu là phải tu như đất nước lửa gió và có hai trường hợp tu cho mình và tu cho người tu cho mình làm sao và tu cho người làm sao chúc các vị bữa nay thành công đất hết ok dạ <laughs> chúng con tri ân sư dạ chúng con xin kính chào sư rồi à, một bài học à, rất thú vị ha quý vị đất nước lửa gió cũng là tứ đại mà mình thường thường xem xét à, anh kiên xin cho nhân một phút ở trên facebook với các bạn là quý vị đã thấy trên Facebook của sư sư đã để cái cuốn nhật tụng Kalama 1 và chuẩn bị ra Kalama 2 thì nhân à, cũng có Kala 1 nhân cộng đọc qua rồi thì như sư nói đó sư đọc sách dùm mình rất là quý quý vị quý vị nên nên có một cái cuốn nếu mà quý vị thật thật sự là muốn uh, tu tập uh, cũng là hành trang cho quý vị ha uh, rồi một cái nữa là gắn ôm cuốn uh, những cái bài kinh và những cái cuốn sách của sư để trở thành á thánh <laughs> quý vị nhớ nghe á thánh nha <laughs> rồi um, nhân vạn kiên kính chào quý vị và kính chúc quý vị nhiều sức khỏe hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau của sư xin chào quý vị và chào quý vị cảm ơn anh kiên và chào mọi người nha yeah. Dạ.